và xin chào bạn đã quay lại với video tiếp theo của tôi nha Ok bạn thì hôm nay là một ngày trời khá là mát mẻ đúng bạn ơi Nãy thấy tóc tù xù quá Thì giờ là hiện tại là đang ở à, cùng anh Toàn Đây kênh channel anh là gì của anh Tiêu người ta Kênh mình là Toàn Bắn TV nha các bạn Các okay. bạn thấy à, video của Quốc Bảo thì qua ủng hộ kênh mình nhé nha Có, có phía xa xa là Nguyễn Ngọc Tiên bạn hay qua Mấy bạn hay qua ủng hộ của anh à, của Nguyễn Ngọc Tiên và của anh Toàn nha ok bạn thì hiện tại mình đang ngồi gọi là giao lưu với anh toàn và tiên các bạn ơi thì các bạn có coi video mà của mình xuống nhà anh hữu lưng với có theo dõi à, hữu lưng thì chắc chắn biết hai người này rồi bạn đây thì anh mình đang gọi là ra giao lưu gọi là cách quay rồi thiết bị này nọ cái kiểu đây anh anh toàn đang xài gọi là một con canon này canon g 7 x phía xa xa anh toàn anh có đem cho mình con gimbal các bạn tí nữa mình sẽ à, quay bằng gimbal để coi các bạn coi nó có giật hơn hay là không nha thì mình sẽ thử dùng con gimbal này chạy một đường dài để mà test tại vì nhiều bạn coi video của mình á cảm thấy là nó khá là bị giật luôn cho nên là mình quyết định là mượn anh toàn con gimbal này bạn ơi anh toàn anh cho mình luôn gimbal đó <laughs> ok thì các bạn nhớ qua đăng ký kênh cho anh toàn và bạn tiên phía phía xa xa đằng kia nha nguyễn ok bạn ơi nói chung là mục đích chính ngày hôm nay là mình ra là chia à, test con gimbal này và giao lưu mục đích là giao lưu với anh toàn và bạn tiên thì uh, nói chung là anh toàn cũng là có à, biết nghe số chụp hình của photographer anh sẽ chụp mình một vài tấm hình phía cuối video mình sẽ thử để mấy tấm hình anh toàn chụp mấy để các bạn xem có đẹp không nhé thì các bạn trước khi coi video mình thì đừng quên để lại cho mình một like một subscribe và đừng quên chia sẻ video này bình luận các bạn có thích mình đi giao lưu các youtuber khác không nhé bây giờ thì mình sẽ quay một vài cảnh đẹp cho bạn coi trên con đi bồ Ok bạn, thì à, giờ mình đang quay trên bạn là trên một con gimbal Smart Kiwi 4 Ok, thì là con của mình là một con Eken Giờ mình thử chạy, đây là mình đang đi bình thường Nó không bị gung, mình sau đó mình sẽ thử chạy một vòng Xem cái độ gung của cái con Eken Ok, thì giờ mình sẽ à, thử đây là đang đi bình thường nha mình đang dùng gimbal mình sẽ thử chạy từ đây đến à, một mặt đằng kia mình sẽ thử chạy thử chạy tới đến mạch đằng kia xem là nó có bị gung không các bạn giờ mình sẽ chạy nha không biết các bạn xem video nó có gung không thì <laughs> mình không biết có lẽ khi mình một hồi mình về mình chỉnh hậu kỳ thì mình sẽ cảm nhận được à cái độ gung của cái cái con gimbal này hiện tại em đang ở bến cát cần thơ các bạn hello mọi người thì đó là gọi là vừa lại là những bức ảnh mà bảo vừa chụp và gọi là cái cái khúc mà bảo vừa chạy á bạn xem có gung không á bảo vừa mới xài gimbal rồi không biết thời gian nhiều có lẽ về sau thì bảo sẽ dùng gimbal nhiều hơn để mà có thể hỗ trợ cho các phần video sau quay chống gung ok gọi là sau lưng mình là có gọi là anh Toàn và anh Tiên đang set up với bạn bạn Nguyễn Ngọc Tiên là mình luôn nè Ok thì à, hôm đi với mình hôm nay là tính tiền tỷ bạn Đã bỏ tính tính tiền tệ ở nhà rồi Tính ơi quay ra nói anh em lời ơi có lời gì thôi thăm anh em không Nắng quá anh em ơi Nắng quá Đủ tôi đi cái này nắng quá Nắng quá hôm nay nhìn tính là đẹp trai nè Đấy <laughs> Ok giờ tôi với anh Toàn sẽ gọi là chụp một tấm ảnh Tôi với anh Toàn sẽ gọi là chụp một tấm ảnh ok bạn nói chung là qua hôm nay đi giao lưu với anh toàn nè với nguyên ngọc tiên nè con tính bạn mình thì hôm nay chơi qua là giao lưu với test con gimbal luôn các bạn đây về sau nữa là mình sẽ quay bằng gimbal cho các bạn coi để có thể khó, bớt một phần nào khó khó chịu khi mình quay gung đấy các bạn nhớ qua subscribe kênh của anh toàn nhà tiên nha mình sẽ để hai kênh của hai link này dưới phần description nhớ là toàn quán tv nha các bạn đừng lầm nha miễn gặp tiên nha bạn ok ok thì nói sơ qua đó là hết ngày hôm nay của tôi đi giao lưu các bạn ơi thì nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên để lại mình một like một subscribe một bình luận kênh các bạn có thích mình đi giao lưu thường xuyên nhiều nhé giờ thì à, bye bye các bạn bye bye bye bye tính ơi bye bye, bye, bye.